mừng mọi người quay lại kênh mình hôm nay có mic chim pro con này thì hàng mới chỉ 19 triệu 300 nó cùng phân khúc con rr nhưng mà rẻ hơn cũng chơi hai usb nhé có màn hình à, màn hình con này to hơn màn hình con rr màn hình con này 7 inch cắm hai usb usb của nó thì nó dùng cắm đằng sau con này mình vừa mới quy hộp là xong màn hình con này thì nó to màn hình con rờ hình con này 7 inch nhá này cái USB thì nó cắm ở phía sau mình cắm sẵn rồi cắm phía sau hai nó dùng hai USB luôn nhá mà con này là cảm ứng nhá cảm ứng nhạy lắm nữa mình không dùng bấm dùng này cũng được mình import ờ, qua USB qua cái Recobook cũng được nha cái USB này của mình đang mình đang import qua Recobook này hoặc là cái phần mềm engine engine là phần mềm riêng của đề nông nhưng mà đề nông với cả mắc này nó hợp tác với nhau này nên ở đây nó cũng ghi engine luôn nói chung cứ import qua qua qua cái đi book nó tiện bên trái này bên trái thì nó có cái à, cái volume của headphone này cái cơ bản đó Q Play mắt thì nó toàn làm Q Play này mình không thích lắm nó làm màu hình vuông này. nếu làm tròn tròn thì đẹp hơn tròn kẻ chỗ này mà làm bằng cái giống kiểu pioneer tiện Q này, shape loop này, auto loop này, roll này đây là Grad có mấy chế độ Normal, Smart này, thông minh này, Grad uh, à, mở rộng này, Grad More này đấy pit pen này phần dưới nó có cái loa cái này nó cắt rồi giờ nghe có loa nếu mà mình nghe nhỏ nhỏ trong cái phòng vừa thì mình sẽ dùng loa này cũng được không thì mình cắm mình cắm ra loa nếu mà mình dùng cái loa của nó thì nó ghi là speaker này có nút bạn speaker này không tắt đi nếu mình dùng ở ngoài ao ở ngoài ấy, thì mình dùng cái main này bạn lên bên phải nó tương tự bên trái đâu phần ở giữa thì à, có hai kênh hai kênh này là gain rồi phần chat phần mid và phần, phần lâu phần bay ấy có đèn báo từng kênh có nút back và nút loát của hai bên printer nó đặt hai trên cạnh màn hình nhé này, printer nút to đùng à cái này mình nó mình sẽ làm còn đèn này Đấy. ấn nút view thì là mình sẽ quay về những cái chọn lựa Đấy. thử xem nó loa như nào nhé đấy vặn cái speaker lên không dám để lâu sợ bản quyền youtube một loa nếu nghe vừa vừa cũng được ấy yeah. Body crazy, curvy, wavy, big titties, little waist. Body crazy, curvy, wavy, big Cái phần màn hình này này Nó báo cả cái ờ, Cái key này Đấy, 2A này Bên này nó báo 9A này Tempo này Đấy Đấy, đó tempo này Phần trong cộng trừ Cái này cái cái đấy tiếp vào trái nha cái effect này effect này nó có bốn chế độ echo này flanger này delay và phaser nó vẫn nhiều hơn RR nhưng R chỉ có ba cái thôi nếu mình nhớ không nhầm là Flanger, Echo và Revert thì vậy đấy đây thử nhé đấy giữ này giữ nhé đấy mình bật lên mình bật lên nhé bật lên mình không giữ thì nó không không không không không hiển thị đâu về sơ xem nó có như này nhé delay thế này? còn nếu không còn nếu không thì mình để chế độ giữ này thì nó giữ mình không phải ấn đơn giản thôi à. Để chọn hai bài khác nhé đây cái màn hình này nó đang như này thì mình ấn vào cái cái view này chọn bài khác nào loát lên đây nó đang hiển thị tempo này tempo là 123 này 7B và 10A này đây mình kéo này lên 128 xem nha F7 cái xinh thì nó nhạy lắm này vừa xong vừa xong cái này nó đang là 122 hai mấy ấy, nhưng mà mình ấn cái nó nó 127 luôn nhưng vấn đề ở đây là mình phải import qua Recobook nha hoặc là hoặc là engine thì nó mới ăn Đấy. nó có một cái lưu ý này còn cái lưu ý này là cái à, cái vai nồi nha cái grat này nó ở nút đỏ nút đỏ nhá bình thường thì ở như bình thường ấy ở trên đầu DJ khác ấy, mình tắt đi là nó sẽ tắt luôn chế độ vai nổ nhưng cái này mình nhưng cái này mình giữ vào mình giữ vào thì nó vẫn ăn cho nên nó làm cái khứa của cái mâm này để khi mà mình sửa bài mình sửa cái khứa này nhá mình đừng ấn thẳng vào cái cái mâm nó sẽ bị nó cảm biến nó dừng lại thì nó bị lệch tông nó bị lệch lệch khuôn lệch tình nhịp đấy lưu ý nhá không ấn à, à, đuổi đuổi nhau đuổi bài vào đây mà ấn vào cái khứa này thế thôi nó chỉ đơn giản thế thôi đấy à. kim tơ nha Đấy. cái này thì nó bắt được cả wifi bắt được cả wifi cái, cái chỗ này là chế độ nó mình à, dùng wifi đấy ấn vào đây ấn vào đây thì mình ấn wifi ấn vào đây đấy, wifi của mình như nào đấy thì mình ấn vào đấy thế thôi còn à, cái này là ấn vào chế độ này là mình đang dùng USB nó có một cái lưu ý nữa này. cái này là bền của bền tại người này nhiều người người ta không nhiều bạn ấy bạn ấy không để ý đâu tức là bạn dùng xong bạn ấy rút thẳng USB bụp một cái ra thì nó rất nhanh bạn tại sao máy nó hay đơ đơ của bền tại người mà mình phải nó có cái chữ tắt thì mà tại sao mình không tắt đi đấy mình tắt đi mình nghĩ eject đi nhớ là eject đi nha thì mình mới rút thế xong vâng, mình rút ra thôi chứ còn mình không ờ, mình chưa chưa ấy trách mà mình cứ để thế mình dùng sức mình rút ra thì nó một lần không đơ nhiều lần nó phải đơ thôi đấy là đương nhiên rồi mình vừa chia sẻ về con ống mắt miếng chim bây giờ có cách người ta đặt mình ship hàng ấy. mọi người thấy ờ, video có Ờ, có gì thú vị thì chia sẻ và nhấn like mình có động lực làm video tiếp theo nhé